cả anh em thì ờ, ngày hôm nay uh, thông qua video này tôi tiếp tục giới thiệu cho anh em đi làm tay cái đi ờ, để anh em đi chơi tài xỉu đánh tài xỉu đi ờ, lắc tài xỉu bịp ở các sòng các sới luôn luôn là có tỷ lệ chiến thắng ở trong tay nha anh em nhé thì cái bộ ngày hôm nay tôi uh, muốn giới thiệu cho anh em đó chính là bộ hột tài xỉu 2020 nha anh em nhé thì uh, chắc hẳn rằng anh anh em cũng đã biết được cái bộ hột tài xỉu 2020 này và cũng không còn xa lạ gì về cái bộ hột này nữa đúng không cái bộ hột này khi anh em à, đi lắc ở ngoài sòng sới thì nó sẽ ra cho anh em cái tỷ lệ đó chính là 5 năm tỷ lệ đi đều chén tài chén xỉu cho anh em đúng không ạ và khi anh em à, sở hữu cái bộ hột này bên cơ sở bên tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cách làm sao mà anh em có thể giữ được tài giữ được xỉu theo ý muốn của anh em thì bây giờ tôi sẽ test luôn cho anh em phần tăng tích để cho anh em có thể yên tâm hơn khi anh em ra sòng sới chơi nha anh em nhé tôi gọi đèn cho anh em cực kỳ là trong đúng không ạ Hột rất là trong anh em nhé nước muối thì nổi đúng không anh em bột nổi rất là đều không bị uh, nghiêng không bị nặng không bị chìm bất cứ một mặt nào cả đúng không ạ đó, thì khi anh em bớt hột thì anh em uh, lưu ý là anh em rửa qua bằng nước anh em nhé để tránh cái tình trạng là cái ờ, nước muối nó sẽ bám vào những kẽ hột này của anh em thì ờ, nó sẽ làm cái bộ hột của anh em nó đi nó không đúng theo cái tỷ lệ mà bên tôi đã làm vào cái bộ hột này Đúng anh em lau khô Năm châm thì hoàn toàn là không hít anh em nhé thì khi anh em ra sòng ra sới chơi thì anh em không thể nào tránh khỏi được là cái phần thử tăng tích đúng không ạ đó. nam châm hoàn toàn là không hít anh em nhé nắp chén dĩa cũng là hoàn toàn là nắp chén dĩa chậm, anh em nhé đó đúng không anh em thì bây giờ tôi sẽ đi vào tôi test luôn cho anh em cái độ hiệu quả cái tỷ lệ đi đều của cái bộ tài xỉu 2020 này để cho anh em cảm nhận cùng với tôi anh em nhé đó xỉu đúng không anh em hai ba năm đúng không ạ đó, lên tài luôn ạ 641 đúng không ạ đi rất là đều đó lại xuống xỉu luôn đúng không em 223 đúng không ạ và cái ờ, bộ hột tài xỉu 2020 này của bên tôi là cái bộ hột độc quyền của bên cơ sở bên tôi anh em nhé thì khi anh em đi lắc thì anh em để ý là cái bộ hột tài xỉu 2020 này nó lên đôi cho anh em rất là nhiều để nó chờ lên cho anh em những cái chén bão đúng không anh em thì khi anh em đi chơi ấy, những cái chén bão lên cho anh em thì rất là cần thiết cho anh em để anh em ờ, có tỷ lệ chiến thắng anh em nhé tiếp tục test cho anh em chén này nó bị đứng một chén xỉu anh em nhé đó thì tôi chắc chắn với anh em thì chén tiếp theo này tôi chắc chắn với anh em nó sẽ lên tài anh em nhé chỉ cho phép nó đứng một chén đúng không anh em đó lên tài luôn đúng không anh em đúng không ạ đó thì bây giờ tôi sẽ kết hợp thêm cái cách lắc độc quyền của bên cơ sở bên tôi đó chính là cái cách lắc giữ tài giữ xỉu nha anh em nhé đó. thì test cho anh em tiếp tục đúng không ạ đó đúng không anh em 336 đúng không ạ vẫn tiếp tục là tài tiếp đúng không anh đó thì cái chén này nó xuống xỉu này anh em thì bây giờ tôi sẽ giữ luôn xỉu cho anh em nhá anh em nhá đó đúng anh em 442 vẫn là xỉu anh em nhé đó 224 đúng không anh em tiếp tục vẫn là là xỉu tiếp đúng không ạ đó 123 tiếp tục vẫn là xỉu anh em nhé đó thì cái chén này là chén phản anh em nhé thì anh em cũng biết được rằng là cái ờ, tỷ lệ và cái phần trăm chén phạt thì anh em không thể nào mà tránh khỏi anh em nhé ờ, thì đen thì mình ờ, sẽ phải chịu thôi anh em thì ngoài cái bộ tài, tài xỉu 2020 này ra thì bên cơ sở bên tôi còn có rất nhiều các loại đồ chơi chuyên về dòng tài xỉu bịp đúng không ạ tài xỉu bịp bầu cua bịp hack game trên điện thoại ví đổi bài đúng không anh em tất cả các loại đồ chơi chuyên về dòng cờ bạc bịp mới nhất 2020 anh em nhé anh em nào có nhu cầu anh em có thể uh, liên hệ với tôi theo ờ, số điện thoại ở trên màn hình nhé anh em nhé thì anh em đang xem clip này của tôi hãy ờ, đăng ký kênh để anh em được cập nhật thật là nhiều những uh, cái video được bên tôi sẽ đăng tải lên để cho anh em tham khảo chọn lựa cho mình cái bộ sản phẩm phù hợp với song giới của anh em để anh em có thêm tỷ lệ chiến thắng anh em nhé xin chào tạm biệt tất cả anh em